Vừa chào đời 21 ngày, bác sĩ đã ngỡ ngàng phát hiện 8 bào thai trong bụng bé gái. Vào thời điểm khi bé gái này mới được sinh, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong bụng đứa trẻ nằm bên dưới cơ hoành và đề nghị phẫu thuật. Đó là trường hợp của bé gái Ấn Độ vừa chào đời ngày 10 tháng 10 năm 2022 vừa qua tại quận Jamgat của thành phố Ranchi, thủ phủ bang Giác Khan. Vào thời điểm khi bé gái này mới sinh, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong bụng đứa trẻ nằm bên dưới cơ hoành và đề nghị phẫu thuật. Và ngày 1 tháng 11 năm 2022, bé gái được tiến hành ca mổ. Tuy nhiên khi tiến hành, các bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện khối u trong bụng bé gái thực chất là tám bào thai chưa phát triển. Các bác sĩ sau đó đã loại bỏ thành công 8 bào thai này, những bào thai có kích thước từ 3 đến 5 cm. Hiện bé gái đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe và dự kiến sẽ được xuất viện sau một tuần nữa. Trước đó một ca sinh kỳ lạ giống như trên cũng được ghi nhận tại trung tâm y tế Asuka Adot, thành phố cảng lớn nhất Iran. Một phụ nữ ở Adot đã sinh ra bé gái mang phôi thai trong bụng. Được biết, các bác sĩ nhận thấy điều bất thường sau khi siêu âm cuối thai kỳ cho người mẹ và phát hiện dạ dày của thai nhi to lên. Sau khi bé gái chào đời, các chuyên gia y tế đã chụp x-quang và tiến hành các xét nghiệm khác. Kết quả xác nhận bé gái thực sự đã nuôi một phôi thai khác trong cơ thể. Phôi thai không phải bào thai này đã hình thành đầy đủ mà mới phát triển một phần với một số xương và một quả tim. Các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ thành công phôi thai và bé gái sơ sinh cũng bình phục hoàn toàn. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng tình trạng thai trong thai xảy ra khi một bào thai bị một bào thai khác trong thai kỳ song sinh hấp thụ, tỷ lệ gặp phải tình trạng này là 1 phần 500.000 trẻ sơ sinh. Có hai giả thuyết về sự phát triển thai trong thai. Thứ nhất, đây có thể là khối biếu quá trưởng thành biệt hóa cao, Thứ hai, đó có thể là một thai ký sinh trong cơ thể anh chị em song sinh. Thông thường, các trường hợp tương tự chỉ ghi nhận một bào thai, trường hợp có tới 8 bào thai trong một cơ thể chưa được báo cáo trước đó ở bất cứ đâu.